ngày Chúa đến con đây vẫn chưa ra đời ngày Chúa đến một đêm giáng sinh tuyệt vời chúa đã chịu bao nhục hình chiến thay cho tội lỗi con ôi phước hạnh thay cho những ai tin ngài thời gian trôi con lớn lên giữa nhân gian thời tình cùng năm tháng chạy theo thú vui nhân đời đến bây giờ con hiểu rằng dễ sâu là đừng cứ thế ai tin ngài sẽ được đời sau đau đớn ngày chúa đến con đây vẫn chưa ra đời ngày chúa đến một đêm giáng sinh tuyệt vời chúa đã chịu bao nhục hình chết thay cho tội lỗi con ôi phước hạnh thay cho những ai tin ngài thời gian con lớn lên giữa nhân gian tội tình cùng năm tháng chạy theo thú vui nhân loại đến bây giờ con hiểu rằng Giêsu là đấng cứu thế ai tin ngài sẽ được quay về bên cha dấu yêu ngài sẽ thứ tha lỗi lầm ngài sẽ ban cho cuộc sống bên cha đời đời